Hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Cuộc sống ngắn ngủi luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, mọi sự thay đổi luôn rất khó lường. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây bạn đang có. Hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Cho dù gặp thuận lợi hay khó khăn, vui hay buồn thì bạn hãy thản nhiên mà đón nhận nó như lẽ thường tình phải đối diện và bạn hãy làm những điều mình yêu thích nhất. Đời người như một giấc mơ dài và là một hành trình khám phá cuộc đời, là một kẻ lãng tử đi phiêu phạt nhiều nơi để khám phá thế giới mình đang ở. Vân quả thật là đúng như vậy, sinh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông, ai ai rồi cũng phải đi đến giai đoạn cuối cuộc đời mình, cho dù muốn hay không muốn. Chính vì vậy, ngay lúc này đây chúng ta hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Hãy làm tất cả những gì mình mong muốn nhất vì thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết Hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn để chia sẻ với bạn nhiều điều thú vị về cuộc đời mình và cũng chính là cuộc đời bạn. 1. Làm điều yêu thích và thiết lập mục tiêu cuộc đời Làm điều mình thích và thiết lập mục tiêu cuộc đời rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ giúp bạn có được phương hướng trong cuộc sống và làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mục tiêu luôn là những điều cúng với sở thích của mình. Để bạn sống hàng ngày có ý nghĩa, Hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Hãy làm tất cả cho cuộc đời bạn có thể nhất. Nếu không có mục tiêu cho cuộc đời thì bạn sẽ dễ bị nhàm chán. Để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này và lấy lại khí thế niềm vui và hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn thì bắt buộc bạn phải thiết lập mục tiêu của cuộc đời bạn. Mục tiêu cuộc đời rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nó là kim chỉ nan soi đường dẫn lối bạn để giúp bạn đi đúng đường đúng giá trị bản thân, giá trị sống của bạn. Nếu không có nó thì bạn sẽ rất dễ bị rơi vào khủng hoảng tinh thần cuộc sống. Mục tiêu phải đủ lớn để giúp bạn có được động lực sống, động lực để phấn đấu. Chỉ có thiết mục tiêu cuộc đời rõ ràng và đủ lớn thì mới giúp bạn có động lực để làm việc vươn lên kiếm tiền, cố gắng hơn nữa. Có như vậy thì ta mới hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn được. Bạn hãy nhớ rõ điều đó. Hãy bắt tay vào thiết lập mục tiêu cuộc đời ngay hôm nay. 2. Hãy sống với đam mê cảm hứng mà bạn thích nhất, đời người thật ngắn ngủi. Chính vì thế chúng ta hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Bạn phải tìm ra niềm đam mê cảm hứng mà bạn thích nhất. Vì sao điều đó lại quan trọng với bạn? Tại vì nếu bạn không tìm ra niềm đam mê thì bạn không biết mình sống vì cái gì, không có cái gì hứng thú để tạo động lực cho bạn phấn đấu, cho bạn hướng tới, bạn sẽ không còn cái khí thế hứng thú nữa. Có người đam mê đá gà, có người thì đam mê đi du lịch, có người thì đam mê xe hơi đắt tiền, có người mê chơi đàn, sưu tầm tem. Theo tôi đây là những đam mê rất cần thiết và vô cùng quan trọng cho sự thành công tiếp theo vì khi bạn làm việc mệt mỏi thì bạn sẽ tìm đến đam mê mà bạn thích, bạn sẽ giải tỏa được sợi chích, bạn quên đi công việc căng thẳng, rồi bạn sẽ nạp lại được năng lượng cân bằng cuộc sống để trở lại với công việc yêu thích hàng ngày. Hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn thêm nhiều điều thú vị hấp dẫn. 3. Đâu là cuộc sống mơ ước nhất của bạn? Sống một cuộc đời không uổng phí là cuộc sống mà tôi tin rằng trong chúng ta ai cũng mơ ước. Chúng ta hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Hãy đi đến những nơi mà chúng ta muốn đến. Hãy làm những điều chúng ta thích. Hãy sống là chính mình và làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc nhất. Cuộc đời người như một giấc mơ có thật ai rồi cũng phải xuống xa cuối cùng của hành trình cuộc đời. Cho dù bạn muốn hay không muốn thì sớm muộn gì cũng phải tới. Chính vì vậy, trong lúc ta đang sống khỏe mạnh thì hãy vui tươi, hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Hãy biết quý trọng từng phút giây thật ý nghĩa thật hạnh phúc đời người. Muốn được như vậy thì bạn phải xác định đâu là cuộc sống đáng mơ ước nhất của bạn là gì. Việc xác định cuộc sống mà bạn muốn sống ước mơ nhất rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn làm việc nhiều hơn, vui hơn, có mục đích rõ ràng hơn hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Vì ta đang đi đúng hướng. Ta đang đi trên con đường mà cuộc sống ta hằng mơ ước. Ta đang xây dựng tương lai đáng sống nhất của ta. Khi bạn đã có cuộc sống đáng mơ ước để hướng tới thì tôi tin rằng bạn sẽ không còn sống nhàm chán nữa mà luôn cố gắng làm việc đi làm. Đi làm luôn cảm thấy vui, cảm thấy khí thế và hạnh phúc. Trên đây mình đã chia sẻ với bạn về đề tài hay hấp dẫn hãy sống một cuộc đời đáng sống ý nghĩa như bạn muốn. Tôi tin rằng ai sống và làm việc hàng ngày thì ai cũng cần làm việc phải vui và hạnh phúc.